nhiều cái dòng phân Silic này là tập đoàn à, phân bón Silic mang về cho gia đình bón đây là con gia đình con bị bón muộn đấy bón sớm chứ còn còn tươm nữa chắc có khả năng còn tươm nữa đấy ạ vâng. vâng. đấy là giờ là của công ty là mang về cho hơi muộn vâng. đáng nghĩa là bón từ à, từ tháng 1 đợi đợi đợi cuối tháng 1 tháng đầu tháng chạp là, là phải bón xong lâu thôi nhưng mà vâng. hôm nay bó bón và đầm tháng chạp nên hơi muộn Ờ, ông có thể cho biết là cái quy trình mình bón cái phân Sinic Tân Phát Bắc Giang trên cái vườn bưởi này như nào ạ? Thì báo cáo với chị là cũng chỉ có bón chung quanh cái gốc này. Sẽ chung quanh cái cái vầng tán này của nó là cái dòng dòng phân Sinic này là tôi bón cho 5 lạng trên một gốc này. 5 lạng trên một gốc ạ? 5 lạng này. Vâng. Đấy với uh, à, 5 lạng cái phân uh, đạm của Đình Vũ. Đạm Đình Vũ. Vâng của của vâng. trong uh, Hải Phòng. Đáp Đấy với uh, vâng vâng. vâng. với uh, một cân cái cái cái cái lần ờ, lần làm thao là đồng ờ, lá cỏ đấy lần vâng lần lá cỏ của làm thao đấy vâng. bán chung quanh gốc Vâng. và một tải phân gà một tải phân gà vâng sau đó là tôi phun cái loại này cái loại à, ba trăm gram ba mươi gram ba trăm gram ông phun như nào tôi phun uh, vào lá một nửa và một à, một nửa cho vào gốc vâng. đấy là tôi tưới vâng. tưới trước đi một lần xong vâng. lại phun cái này vâng. sau khi có hoa lại phun một lần nữa Tức là giai đoạn nào thì mình phun cái này ạ? Cái giai đoạn này là bắt đầu là chuẩn bị cho nảy mầm hoa. Vâng. Là bắt đầu phun và vâng. tưới cũng được. Vâng. Và chủ yếu là tưới nó. Vâng, một Xong túi này phun. ông pha với tỷ lệ bao nhiêu lít nước? Là 60 lít nước. 60, 60 lít nước. 60 và phun cho khoảng bao nhiêu cây ạ? Phun cho 10 cây. 10 cây. 10 cây một vâng. Ờ, một bình. Vâng. Cái này là phun ờ, một gói này là phun được tất cả này 30 cây một gói này là cho 30 cây vâng cho cho cho 30 cây đấy vâng. vâng. và còn lại thì đâu thì mình tưới phải không ạ không còn lại là một pha một gói nữa lại tưới luôn à pha hai gói trong 30 cây này vâng 30 cây bưởi diễn này vâng. thì là mình sẽ dùng hai túi hai một túi. là bơm cho hết 30 vâng. cây và một túi thì tưới, là tưới. phải không ạ vâng. thế còn lại 40 cây bưởi kia là nó cũng, vào là cũng cũng, cũng là là, cũng là làm tưới. như vậy kìa vâng cũng làm như vậy nhưng mà cái bưởi đấy là bưởi nhăn ạ bưởi lá nhăn bưởi đường bưởi lá, lá nhăn, nhăn của đoàn hùng À thế ạ? À? Vâng. Đọc nữa không đấy mà xem. Vâng. Cái Và từ con... đó đến nay thì ông đã bơm được mấy lần rồi ạ? Cái này là tôi bơm 4 à, lần rồi. 4 lần rồi. 4 lần. Trong giai Đến đoạn... bây giờ là 4 lần. Trước khi phân hóa mầm hoa là một lần này. Và... Vâng. Thế và giai đoạn nào thì ông bơm tiếp ạ? À, ờ, sau khi nở hoa hết. Nở hoa phun. xong. Xong à, vâng. ngày nữa tôi lại phun tiếp đậu quả. Vâng. Xong cho đến 15 à, ngày sau tôi lại phun. Vâng. Cứ phun tiếp. Vâng. vâng. Cho đến vâng. giờ hôm, hôm kia tôi lại phun thôi. À thế ạ? À? Vâng, dạ, và sau đây thì ta nhận xét về à, quả. Trước hết là con vâng, xin hỏi ông là à, mọi năm cái vườn này mà chưa dùng phân Zinix thì cái ờ, tỷ lệ đậu quả thế nào? Mỗi năm là cái vườn này của tôi là năm ngoái là 4 năm nhưng mà thực sự là chỉ có đôi cây có quả lác đác. Những vâng. cái cây này là hoàn toàn là không có quả. Vâng. Đấy, mà nụ hoa cũng không có. À. Ừ. Thế, vâng. Nhưng mà năm nay là nhờ cái dòng phân Zinix này của tập đoàn rồi mang về cho gia đình bón là rất tốt vâng. phải nói là <laughs> rất tốt vâng. rất long quả Đấy. Vâng và cái loại này là phun mà nhất là vườn đậu dưới kia là phun là quả ăn thoải mái mà bán không hết đỗ bền lắm đỗ đỗ à? leo đấy vâng. đỗ cô ve đấy vâng. mà lá đẹp lắm mà à? cây cối thì thu bền phải nói là như thế xanh bền xanh bền vâng. mà thu được nhiều quả thu dài lắm tự tháng 9 mà đến đến tháng riêng hết tháng hai hết thu quả khoảng dài ăn ngọt không ạ đúng ăn ngọt giòn vâng thế mà cái tỷ lệ sai quả đây thì ông đánh giá là cái tỷ lệ đậu quả của nó là khoảng bao nhiêu phần trăm ạ cái này thì năm nay nói chung là nó cũng mưa nhiều tết vâng. năm nay là nó giáng cho tận mưa xuống là nó quả là nó có kém hơn vâng. so với ờ, cái vườn của những gia đình người ta đã thủ trước là người họ với người ta là là, là được so với năm này là của gia đình là cái vườn cây này là là trung thực, vâng. tuyệt vời là, là lắm quả nhiều nhà nhà vườn á là có quả nhiều lắm nhưng mà rụng hết không à. không có có có thì cái lát đát đôi quả thôi thời tiết khắc nghiệt à nữa là cái cái cái, cái tháng 2 đấy của cái mùng 10 11 12 của cái tháng 2 đấy là là là nó lại giáng xuống trận mưa mà hòa lúc ấy là rụng vâng. được nhiều vâng. nếu mà thiên chí có gia đình là mất không hết vâng. cầy cầy thế còn của mình ở đây thì lại đậu quả thế nào nói chung là quả là là rất tốt là sai tỷ lệ đậu đậu đậu quả là nhiều đây những vườn cây của tôi thì có hai quả bốn quả này mà tôi vặt bỏ không biết bao nhiêu được đến giờ nó <laughs> đến giờ tôi vẫn vặt bỏ này nở hoa xong là tôi đã phải vặt bỏ rồi vâng. từ bắt đầu tại sao lại phải vặt như này ạ nó nhiều vặt mà cái nó sai quá phải không ạ sai quá nó sai quá có những cái buông của nó coi như thế là đây cái bảy thống quả kia có những đây vắt bỏ nó vẫn còn cuống lên không phải nó rụng đâu nhá vâng. nó vẫn cuống cuống vẫn còn cuống vâng. nguyên các bạn này vâng đây sai lắm đây vẫn còn cuống nguyên này <laughs> còn cuống nguyên đấy đây này còn đây. cắt bỏ cả cành này đấy còn cuống nguyên đây có những cái chùm mà lên tới bảy tám quả phải không vâng lên bảy tám quả phải vặt bớt muốn nó sai quá không chóng được vâng đến giờ nó vẫn phải phải phải đi vặt bỏ ở đây ông đánh giá tỷ lệ sai à, ở đây ông dự đoán trên những cái cây bưởi này thì mỗi cây nó có khoảng bao nhiêu quả nếu như ông ông để lại bao nhiêu quả bởi vì nó sai vặt bớt đi rồi nhưng mà nó vặt bớt còn... đi nhưng có những cây là chỉ để bảy tám chục quả có à. những cây sáu quả có những vâng. cây ví dụ cây này nó đặc sạc thì nó lên tới gần 200 quả cây này là và riêng quả. cây này là gần 200 vâng, quả vâng. và sau đây thì 7, tầm 3, tầm 8. ta nhận xét được cái mẫu mẫu mã của nó thứ nhất là ông đánh giá là cái dáng của nó có cân chuẩn không ạ cái dáng nó có cái cái cái dáng của cái quả này là so với mỗi năm là nó cũng được bóng quả mà to trái đều lắm đây những cái trái đấy. trên kia các bạn kìa đây, đấy, đấy. Ừ, nó ra thì chùm kìa ừ. đấy, đấy ra thì chùm, chùm. đánh đống cái vâng. cành này nó ra đều thì thì, con để được những con nó ra quả bế quả to là phạt bỏ là phải vật bỏ vật bỏ đây, đây. quả này quả rất sạch rất đẹp mã. quả bây giờ nó bằng to hơn nấm đấm rồi vâng mã của nó rất đẹp nhé mã đẹp đấy mã rất đẹp thanh bóng vâng đây là như ví dụ như quả này là phải vặt bỏ quả đấy là phải vặt bớt đi thằng đấy vặt bớt bỏ bởi vâng. vì nó quả to quả nhỏ này vâng. đấy đặt bớt mà, vâng đây chúng tôi có thể đi quanh cái um, là... đây mời mẫu mà ra thế này đây hoặc là mình có thể sang cây này đây đây, đây quả nó đây, đính đống luôn nên vâng đấy chi chít đây chùm. đấy rất là sai đây sai đây sai lắm các bạn ạ đây đấy chi chít đây chi chít càng trên lên trên càng vâng. nhiều mà còn đây. những cái quả bé nó lại ra tiếp gì kìa đính đống này. vừa vâng. qua nó lại ra tiếp một loạt nữa đây này bón vâng. cái dòng phân chi này nó lại ra vâng đấy đấy bên đây đấy trà xanh đây này nó lại ra đây là bưởi da xanh ạ vâng vâng đấy, cái bưởi da xanh năm nay mới bói đây này à năm nay mới bói ạ đấy thế nhưng mà sai ghê này đây nó ra thì tự nó tự nhiên nó ra vâng đây đấy rất là sai quả đây, vâng quả đây ôi Đấy, quả, quả đã to, như, to đây. như thế. Đây chắc là hoa một đấy ạ. Hoa một đây này. Vâng. Hoa đây đầu đây này. Hoa một đây. Đấy, đầu đây. Còn à, đây đây cũng là hoa một này. Đấy, hoa một đấy. Hoa một đây. loại nhỏ nhỏ đây còn... là vừa mới ra trong này cái, nhỏ nhỏ này nó ừ. là hoa vừa mới hoa hoa ba đấy hoa, hoa ba hoa bốn gì đấy hoa ba bốn vâng đây, sai lắm trong dư vâng rất nhiều đây, đây. cái này là hoa một này hoa một này vâng ông nhận xét về cái uh, mã quả như là cái mã quả hoa của, của nó có đẹp không ạ mã quả của cái, cái bưởi da xanh này thì tuyệt vời vâng. đấy bón phân silic và thỉnh thoảng tưới cho nó bón cho nó là, là phun là tốt vâng, là đây. chống được cả sâu bệnh da nó đẹp như da em bé đấy da đẹp bóng, bóng. sáng đấy trái đều cái này trái đều cái này mới bói nhưng mà đã cũng đã đấy cái này năm nay bói đây này vâng rất là sai rồi là sai đấy và tao quay trở lại với cái cây này đây đây, đây. cây này thì chắc chắn là phải 200 quả rồi sai lắm các bạn ạ cây này vâng. dễ như thế này quả đây cái không nọ là tính đống ở đây vâng vặt bỏ bớt rồi vâng. <laughs> còn để lại chị lâm gọi em những cái cành này lên cho các bạn nhìn thấy cái à, vâng thưa bà là với cái cây bưởi mà dùng với cái vườn bưởi dùng phân xịt mà nó sai quả như này thì à, bà có hài lòng không ạ các chúng vâng, em dơ bên bật đâu ờ, năm nay mới phun ờ, cái phân kim lịch nơi vâng thì thì thấy vườn bưởi nó cũng uh, nhiều quả nó nhiều quả vâng. rất sai nhiều quả đây ông biết có nói là phải vặt bớt đi phải vặt bớt đấy vâng năm nay nó vắt bỏ bỏ bớt đấy Vâng. Bà, bà tôi bà nhà tôi cứ trồng cái vặt lại nói tôi là vặt bỏ. Tiếc quá hả? <laughs> Tiếc. Tiếc quá không không cho vặt. Nó nhiều quá không không không không nuôi được. Vâng, đầy xài lắm các bạn ạ. Mất đều quả nhỉ? Vâng. Đều quả lắm. Và so với hàng xóm thì cái bưởi so với những người mà dùng vân thường thì um, uh, quả của người ta bằng người nào? So với cái vườn của bưởi của người ta cũng quả nó cũng bằng, bằng đầy nhưng nó ít lắm. Vâng. Nó chỉ được lác lác đác đôi quả thôi. Vâng. Chứ không có nhiều mà quả nữa quả không không đều, quả thì to, quả thì nhỏ. À. Nhưng mà quả của vườn của tôi đây là quả rất đồng đều. Đây khá là đồng đều các bạn nhé. Khá đồng đều. Đây. Chỗ nào có quả. Đây. Vâng bạch liền đây đây đây năm qua từ từ để đợi em chút nhé đây. nào bạch đây các bạn này đây. nguyên một cái cành này thôi nó đã đây. phải có khoảng độ mấy chục quả vâng nó đã phải có đây. khoảng khoảng độ đây đây đây đây, đây. cây nó phải ờ, năm nay là có thấy có một thật người ta vâng. kêu mất mùa như gia đình tôi không kêu mất mùa vâng <laughs> được mùa rất là mà cây nó sai đồng đều từ sai từ trên từ trên xuống dưới gốc phân bổ vâng vâng phân phân bố quả rất đồng đều vâng không và thưa ông uh, Yết là ông nhận xét uh, về cái lá của nó thế nào? Cái lá này thì nói là tuyệt phải nói là tuyệt vời chứ không phải là không thể nói nó miêu tả bằng cái gì hết. Vâng. Lá mà xanh đậm mà cứng nhá. Cứng vâng. lá dày. Đấy sâu với bùa có có đâu. Vâng. Sâu bệnh không có. Sâu vẽ bùa không có. Không có. Mỗi năm thì cái vườn này sâu như nào? Ôi nhiều lắm. Phun liên tục nhưng năm nay chưa phải phun. Từ vâng. Tết đến giờ chưa phải phun. Chưa phải phun một lần nào? Chưa phải phun lần nào. Đây. Vâng mình sang những cây này cũng thế này đây nguyên cái chỗ này thôi các bạn này <laughs> đây nguyên cái chỗ này là tới đóng tới gần tới 8 quả gần chục quả <laughs> các bạn này nó đánh đầu to mới đẹp mẫu mã rất đẹp vâng. nhỉ mã sáng không mã sáng trước nhỉ mà dáng quả là cân chuẩn nhỉ đấy. đẹp thật đấy đẹp đẹp quá đẹp luôn đấy và đấy, vâng. cây đây, đây, đây, đây, đây, cây này cây này khổ quá Ủa, lắm ngày mai nó chín là còn đẹp nữa đây đây các bạn này nó ông đánh giá về cái tỷ lệ nó lớn có nhanh không ạ nó lớn tương nhanh đối, ạ tương đối là lớn nhanh vâng Đẹp. vâng mỗi năm thì cái ờ, cái cái mức độ nó lớn như nào ạ mỗi năm nó quả nữa cây- này nó có có đâu à thế ạ vâng năm Vâng. nay nó mới được thế này đấy chứ vâng. có dòng phân xì lấy vào nó mới được thế này chứ Đây. năm ngoái là cái ở cái cây này nó mới có quả này vâng chỉ À. chỉ có loáng thoáng đôi này cây thôi đôi Vâng. cây có quả nhưng mà năm nay thì cái cây này nó lại ra chịu ra hoa sau cho nên nó ra hoa sau ra hoa nguyên sau. này nó cũng vậy đấy sáu bảy quả rồi các bạn này cây này của nó cũng phải là 80 quả cũng 80 quả vâng cũng phải phải tám chục thực ra là mình vặt bớt đi thôi vặt bỏ mình... nhiều rồi đấy vâng mình không vặt thì nó phải lên bởi vì cây nó còn còn nhỏ chứ không vâng. không cần phải để nhiều mình có thể di chuyển sang những cái khác ạ à. mình ờ, mời ông sang bên này ạ à. đây, đây một cái cây này nhìn lá rất tốt cùn lá này không tốt lắm nhưng mà nguyên một cái cành này thôi thì nó đã phải độ hai chục quả rồi cây này là sáu sáu chục quả cây này 60. hơn sáu chục quả vâng. tức là mình chỉ để sáu chục thôi vâng. cây nó nhỏ. nhưng mà rồi còn phải vắt bớt nữa thế ạ à? bởi vì những quả này nó nó kém này quả đồi này để một hai hôm nữa nó còn phải tiền bỏ vâng cũng phải tiền bỏ bớt và ông um, có dự uh, tính là bón thêm phân silic không ạ à? có chứ vâng có vào khoảng uh, hai tháng 3 này tháng thứ tư tôi vẫn bón phải bón mỗi tháng tôi bón một lần Vâng. Mỗi tháng bón một lần. Đây. Bón hai lạng silic và hai lạng kali. Đây mình vâng. Đều đều đều đều mỗi cây 7 8 chục quả. Vâng, đây này. Ừ. Đây các bạn này. Cây 60 quả, cây quả 70 quả, cây 80 quả. quả. Vâng, đấy. đấy, quả to. Đấy. Vâng. Quả nhanh nhanh Mà nó cứ ra thì chùm rồi. Vâng. Đây cái cây này ông nội nó ra định đống cho tên này phải vặt, vặt bỏ để à, cả hai à? quả. Vâng. Mà nó ra từ đây. Vâng. Nó ra từ đây xuống. Thế à? <laughs> Ừ. Vâng. <laughs> để cả hai quả này. Còn những quả nó kém hơn thì phải vặt bỏ. Vâng. À, với cái, cái thưa ông biết là với cái, cái bưởi mà quả to như thế này thì uh, ông dự uh, tính là liệu có được thu sớm trước thời vụ không ạ cái này thì, thì, thì Bệnh, những cái quả này đã to quá rồi đấy. Cứ như của công ty mà nói là được thu sớm nhưng mà vâng. phải trải nghiệm qua thử một năm nay thôi. Năm nay bởi vì năm nay là nó mới đưa vào dòng đầu tiên cho nên cũng không không thể biết trước được. Vâng. À, thì cứ theo như chị nói là được thu trước một tháng thì gia đình cũng chỉ biết thế thôi. Vâng. Còn về <laughs> còn về để ra nhờ cuối năm cho là có được thu sớm không? Chỗ kia nó đống bao dạ, đống nó ra thành chùm một. Vâng. Đấy đẹp còn, không còn ông anh trong kia có cây mà nó ra bum bum năm sáu quả thế ừ. vâng đấy đẹp không quả rất to nhé vâng. không phải là rất đều tháng tư mà ông bón phân thì ông ờ, gọi điện cho công ty để công ty về cũng ờ, hướng dẫn phân chăm sóc luôn nhé vâng để, để, để hướng dẫn ấy coi lúa vâng, hướng dẫn để bón ờ, bởi luôn ạ à. vâng đây cái này rất là sai này cây này chắc phải hơn các, các các cây đó đều là sai đồng đều ừ. sai đồng, đồng đều đấy vâng. đây, này cây này là cũng sáu bảy chục quả nữa vâng. càng càng vạch lên càng nhiều vâng. cái này vạch lên nhiều lắm các bạn này vạch càng chỗ nào cũng nhiều không phải là là, là, là, là có cây đâu đây các bạn đây. Đây. Đây. Cánh, cánh nào cũng có vâng. cánh nào cũng có nó sai cái, cái sự phân bố này nó khá là đồng đều đấy, đấy. và ở đây thì không có hiện tượng là sâu ve bùa cũng như là không có những cái hiện tượng như là không có mắt cu hoặc là rộp lá không có đấy mà cây à, uh, xanh rất là bền Thành. lá rất đẹp này các bạn này lá rất đẹp quả quả lít ở dưới này đây, quả rất đẹp các bạn này dạ. đẹp lắm cây càng vạch liền càng nhiều vâng. đấy đấy ủi dồi <laughs> sai lắm càng vạch liền càng nhiều y tế thì cái phần và, này vâng, vâng ờ, thông ông là ông có khuyến cáo gì với bà con ở đây ạ bà con là tôi thì Điều vẫn cứ khuyến cáo bà con nên, nên dùng cái cái loại phần này đi vâng chứ, chứ, chứ đừng đừng để một mình tôi dùng mà nó nhiều quả quá <laughs> tôi tiếc lắm bà con cứ trồng cây không vâng. phải thăm nhiều nhà mà như, như em chả có mấy quả mà chết làm thế nào như tôi hôm nay bị bể bớt vâng và ông có thể giới thiệu về mình đi ạ họ tên cũng như địa chỉ ở đây đây tôi vâng. kiều văn yết Ờ, địa chỉ thôn Vĩnh Phúc xã Liệt Tuyết huyện Quốc Oai mong bà con cố gắng quay mua dòng phân silic này để mà bón ờ, thu nhập cái sản phẩm của gia đình nhà mình đừng để là cây mưa xuống mà cây về không <laughs> cả một năm trời mà không có hoa có quả là coi như mất không vâng. và số điện thoại của ông như nào số điện thoại là 035 66 88 770 ai có nhu cầu mua ờ, bưởi giống rồi thì ổi giống cũng có vâng. và các bạn bưởi ơi... giống bưởi quý hiếm vâng và các bạn ơi, ông Yết này cũng chính là những người đã lên mạng tìm công ty của chúng tôi Và, và chúng tôi đã đấy. Dạ. về đây tập huấn cho bà con ở Liệp Tuyết Đã về đây tập huấn rồi đấy tiếp và đã một số bà con đã ứng dụng trên cành nào cũng có cành các dạ, loại cây trồng toàn quả đôi và ngày hôm nay dạ. thì chúng tôi đến làm một cái clip này để cho các bạn thấy rằng vườn bưởi của ông à, Kiều Văn Yết Kiều Văn Yết là vô cùng à, sai đây các bạn này tuyệt vời các bạn càng vạch càng nhiều càng vạch càng nhiều đấy. À đây quả này các bạn này đấy quả đẹp lắm dáng rất là cân chuẩn và chúng tôi sẽ theo sát cái vườn bưởi này cho đến tận lúc thu hoạch và đến à, đề nghị ông là đến à, khi thu hoạch thì ông gọi điện cho công ty để công ty về sẽ bổ một quả bưởi à, trước ông kính để cho các bạn à, dạ. xem xem là bưởi dùng phân xinic chất lượng như nào đây này anh vâng trong này xem đây mai cái thực trống trống quả đây, cành này cành này nó ra Vâng, bảy tám quả này nhưng mà cũng chỉ để có hai hai ba quả đây, đây này những cái phải... Ờ, quả vật ừ, vứt đi đây đây này vứt tính đóng rồi đây này đây này các bạn này bà nhà tôi cứ đi theo đằng sau và ông chỉ đi vắt bỏ người <laughs> không vắt bỏ thì nó không lớn được vâng bà thì tiếc bò thì ông tiếc muốn để, bà thì tiếc. để thì không được đây vâng. ra đỉnh đống này ra vâng. hàng chùm không vâng. không quyền đến hết xa ừ. vâng mà cây xanh bè ra đỉnh đống ừ. Vâng. canh nào các quả tí nữa chụp cái ảnh ở chỗ này thì sai lắm ừ mong mong bà con cố gắng là phát huy cái dòng ừ, sản phẩm này của tập đoàn vâng. phải nói là bón phải nói quá tốt kể cả lúa vâng. lúa nhà tôi này là, là, là lá to mà dài lắm đứng vàng cây hết rồi vâng và cây đẻ nhánh có to không ạ ôi rồi tuyệt vời để vâng. lá cây của nó bằng ngón tay ấy. thế ạ à? ừ. vâng xòe cây cao vâng. tốt lá vàng là riềng hết rồi và à, chúng tôi sẽ kết thúc à, video ở đây thì À, một lần nữa thì à, cảm ơn à, ông Kiều à, Văn Yết, Văn Yết à, đã ứng dụng cái phân Sinic này trên bưởi để có một cái vườn bưởi xinh đẹp và um, cho cái uh, báo hiệu cho một cái mùa bội thu như thế này. Là. Dạ. Và um, các bạn ơi, các bạn uh, chúng tôi sẽ đăng kèm số điện thoại của ông Nguyên ở đây. Ôi đây, bón uh, cái này nó bón uh, silic uh, cái góc này có một nắm thôi. Có một nắm thôi. Có một nắm thôi, thế mà vâng. phun hai lần rồi. Vâng. Thế mà hòa của nó như thế này. Hoa một quả nó sai này. Xa đều xuống đây xuống cái vườn dưới kia quay ổi xem xèm kết quả chi tiết để tí nữa làm một cái clip tiếp theo vâng.